Dắt anh theo em về mà miền Tây Thằng Ti nó hóng chuyện ai về làng mình đây Dưới chỗ em nơi đây nhiều mồi hay Anh cứ nhậu thoải mái có sỉnh em vào thay